10 bí quyết giúp chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Sức khỏe đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tự chăm sóc bản thân. Do vậy, trong bài viết này các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề này một cách dễ dàng nhất, trao dồi thêm những bí quyết chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn. 1. Nên tắm nước ấm trước khi đi ngủ khoảng 2 tiếng. Khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác buồn ngủ. Trong khi đó, Tắm nước nóng sẽ giúp nhiệt độ của cơ thể tăng thêm, giúp trì hoãn được não tiết ra hormone, gây buồn ngủ. Vậy nên, lời khuyên dành cho mọi người là nên tắm nước ấm trước khi đi ngủ khoảng 2 giờ, như vậy sẽ đảm bảo chất lượng của giấc ngủ hơn. 2. Nên tập thể dục ngoài trời. Phòng tập thể dục là nơi chứa rất nhiều loại vi khuẩn, vi sinh vật độc hại, nó bám trụ trên các thiết bị tập, trên sàn. Muốn hạn chế được điều này, chỉ có cách là mọi người phải rửa tay thường xuyên, thay đồ tập, vệ sinh thiết bị trước và sau khi tập, mang giày dép trong phòng tập. Còn trường hợp khi tập thể dục ngoài trời, các vấn đề này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng hơn. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và đưa ra kết luận đó là không khí ở trong nhà có thể gây nên tình trạng ô nhiễm gấp 2 đến 5 lần ngoài trời. 3. Uống đủ lượng nước Uống nước quá nhiều chưa hẳn đã tốt, vốn dĩ, cơ thể là một hệ thống cân bằng, thận chỉ có thể thải ra 800 đến 1.000 ml nước trên giờ. Vậy nên, nếu trong một giờ mà uống nước quá 1.000 ml thì nó sẽ gây nên tình trạng hạ natri máu. 4. Đừng uống cà phê, hút thuốc khi mệt mỏi. Khi cơ thể đang trong tình trạng mệt mỏi, tốt nhất đừng uống cà phê hay hút thuốc, bởi điều này không những không giúp bạn tỉnh táo hơn, mà nó còn gây ra nhiều tổn hại không thể cứu vãn được như hệ thống huyết quản, đánh trống ngực. Lo âu chính là các triệu chứng nghiêm trọng. Đặc biệt, khi uống cà phê và hút thuốc cùng lúc thì sẽ làm sự tổn hại lên cơ thể gấp hai lần. Hương thơm của cà phê còn kích thích cơn thèm thuốc, vậy nên muốn bảo vệ sức khỏe nên hạn chế sử dụng các chất kích thích này. Năm, Khi uống thuốc nhất định phải cai rượu. Trong khi uống thuốc, thậm chí chỉ là những loại thuốc cảm, vitamin thông thường bạn cũng nên tránh uống rượu, bởi vì nó vừa ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc mà còn có thể gây ra vô số các tác dụng phụ, có thể khiến phản ứng của thuốc trở thành độc, 6. Dùng nước ấm để rửa mặt. Thay vì dùng nước lạnh, bạn nên dùng nước ấm để rửa mặt. Điều này giúp ngăn chặn việc các lỗ chân lông bị kích thích đột ngột mà thu hẹp lại. Vi khuẩn trong đó cũng sẽ không kịp thời đẩy ra ngoài, gây nên tình trạng mụn trứng cá. Ngoài ra, bạn cũng không nên sử dụng nước quá nóng, vì làm như vậy da mặt sẽ nhanh bị giãn nở, hình thành sớm các nếp nhăn trên da. 7. Bổ sung canxi đầy đủ. Thiếu canxi dẫn đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng như chuột rút, giảm trí nhớ, mơ màng, mất ngủ, nguyên do là bởi thiếu canxi sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của các tế bào thần kinh. Bổ sung vào thực đơn hàng ngày các loại sữa non chứa nhiều canxi như là sữa non alpha lactate lay lay và các loại hạt như đậu như đậu nành, đậu phụ sẽ giúp cải thiện được vấn đề này một cách hiệu quả hơn. Song, bạn cũng nên lưu ý rằng sữa non alpha lactate ngoài bổ sung canxi ra còn cung cấp cho cơ thể rất nhiều kháng thể nhằm nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. 8 hãy giữ tâm trạng vui vẻ. Tâm trạng xấu chính là nguồn lây bệnh đáng sợ, thậm chí còn hơn cả các loại virus khỏe mạnh. Theo một số nghiên cứu cho thấy, có đến 80% bệnh xảy ra là do chấn động thần kinh, nhất là bệnh về đường tiêu hóa, bệnh về da. Khi tâm trạng xấu, bạn có thể gặp triệu chứng ăn quá no, tiêu chảy hay da bị dị ứng. 9. Đừng bỏ hạn chất béo trong thực phẩm. Khi ăn chất béo trong thực phẩm, nó không hoàn toàn chuyển hóa thành chất béo trong cơ thể. Bên cạnh đó, Chất béo trong thực phẩm cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể. Vậy nên, bạn không được bỏ hẳn chất béo. Mỗi ngày cần 25% đến 35% năng lượng đến từ chất béo. Việc nạp lượng chất béo sẽ giúp tạo cảm giác no, ngăn cản được việc bạn ăn quá nhiều. 10. Đừng để điện thoại trên giường. Bí quyết cuối cùng giúp bạn chăm sóc được sức khỏe tốt hơn đó là đừng để điện thoại trên giường. Nó giống như một kẻ quấy phá giấc ngủ. Bức xạ từ sóng điện thoại hoạt động 24 trên 24 sẽ tác động đến hệ thống thần kinh, khiến cho mỗi người trở nên căng thẳng hơn. Khó mà lấy lại được trạng thái thư giãn để đi vào giấc ngủ, để điện thoại ra xa chính là giải pháp tuyệt vời giúp đầu tư cho giấc ngủ. Thực hiện 10 bí quyết trên đây, tin rằng bạn sẽ biết cách cải thiện được sức khỏe của bạn một cách tốt nhất. Nếu có thắc mắc gì, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn đầy đủ hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn vừa nghe xong 10 bí quyết giúp chăm sóc sức khỏe tốt nhất trên kênh Sức khỏe và cuộc sống. Nếu thấy hữu ích xin hãy like và đăng ký kênh để nghe những bản tin mới nhất từ chúng tôi.